Xin chào tất cả các bạn Đã một tuần rồi không gặp lại mọi người thì Mình đang ở trong à, buôn của mình mọi người ạ Cách đây khoảng 20 à, năm trở về trước thì Chỗ mình đứng đây rất là nhiều cây Và xung quanh rất là nhiều rừng luôn Và ở phía cuối làng của mình một cái heo rừng luôn đó mọi người Hôm nay mình sẽ ở nhà của mình Cùng những em nhỏ đây Bắt à, <laughs> những con gà Và làm món gà quay mật ong với mía cho mọi người xem nhé cái chỗ gà này nhà mình mua ở trên chợ cách đây khoảng một tháng với giá cũng cũng tạm được mọi người ạ à, nuôi một tháng sau đó mới làm thịt là bây giờ đó mọi người thì hôm nay mình sẽ cùng những em nhỏ vào trong uh, chuồng gà nhà mình bắt những con gà và quay cho mọi người xem nhé. đây là chuồng uh, chuồng gà nhà mình mọi người ạ những con gà này nhà mình mua khoảng uh, từ 5 đến 60 ngàn một cân à, nhưng mà lúc mới mua về chưa ăn được vì thịt nó còn nhão và nó còn hôn mùi cáo lắm mọi người ạ bây giờ phải để tới bây giờ là khoảng một tháng rưỡi rồi giờ chế độ ăn và tập thể dục thường xuyên rồi giờ mới bắt để ăn được mọi người ạ hai mấy em này là đang à, lùa con gà vào trong đây à, sẽ bắt con gà trống bự nhất trong kiều nè người vô Đấy, con bự đấy, cái chừng nó bay ra ngoài nhá đây này đây đây bự hơn hả? đây nè đây bự hơn này <laughs> con con phải con con con này con này kia con đường đấy con này nó nhỏ vậy con đường thấy con này nó nhỏ vậy con kia con kia bự hơn không con kia rồi cái kia nó trốn kìa con bự rồi <laughs> con cao cao nhá con nhỏ không phải đâu à này này cho em cho em cho em cho đi đây rồi tao giờ coi coi Đấy, con này ăn mới đã chứ con này phải cỡ ba ký mọi người ba bốn nhẹ không chết <laughs> bóp nhẹ chết <laughs> con này chắc phải cỡ 3 kg á con này cho bên 5 kg à, bên 4 kg đây đây Ui, 3 kg đúng luôn rồi 3 kg 3 kg Ui, mà nó chạy luôn To nặng hơn mày luôn á Nặng <laughs> hơn đi Nặng hơn đấy Con gà to To lắm Con vui Gà to hơn đại ca luôn còn đây. Ồ, ở trong đó. Trong đó có anh anh có bỏ cồn vô mà. Đây đúng không? Đấy, cái cồn này và dễ đốt. Và lấy lấy quẹt đi. Rồi lấy lấy lấy, lấy quẹt đi. Như này. Ờ, đúng rồi như này đấy. <laughs> Mỹ đâu? Đây đây cột. Đây. Đây, con, cái gì cái rửa cái nãy rồi. Cái gờ vậy để nó nó khỏi bị quay gà. Cái rửa nãy đây đâu. Lấy cái rửa này nó còn. Ờ đi đó. Ờ, bộ ớt nữa gà này dài quá cổ dài chân dài nữa <laughs> tôi đóng vậy nó có chắc không chắc thì không nó chéo à. chơi luôn mấy cái đồ này mình sẽ không dùng để ướp mà mình mình sẽ dùng cái này này mình sẽ xay nhuyễn cái này lên mình pha với mật ong rừng nước mắm dầu ăn mình sẽ à, lúc mà mình quay mình sẽ bôi lên trên à, trên người con gà mọi người quệt lên đây là mật ong mật ong nhà mọi người không phải mật ong rừng mình ăn gà nhà mà chừng nào mình ăn gà rừng mình bỏ mật ong rừng rồi mình sẽ bôi trực tiếp lúc nướng luôn rồi ờ, ok, con gà xong chưa biết Ok, gà xong chưa biết Bỏ gà lên, đặt gà lên Không chờ nó cháy nó khói á Ôi, khói Đừng có kia còn trong kia nữa Có cần cái không? Bên em, nó chưa có lửa mà Xong rồi, đây Cầm hai bên lái xe mọi người <laughs> nãy giờ mình à, à mình nướng mình hơi con gà để cho nó khô ở bên ngoài đi sau đó mình mới bôi cái đó lên mọi người ạ nó rớt ta Ê, em em em quay đi quay đi để anh bôi kia lên nha uhm. Đây, em đừng có quay nha từ từ đã để cho nó nóng cho nó khô đã đó, anh bôi lên từ từ mới quay ừ, tỏi nè mọi người thơm ừ, thơm <laughs> mình xay mình xay nhuyễn nó như thế này mà mình không biết là nó nó nó nó, nó có rớt ra không biết câu nè hấp dẫn cho mọi người ơi nhìn vàng đẹp mình không thích đó à, mình không thích đó à, xài ớt lên có mấy cái hộp ớt nó dính lên đây mình không mình nhìn nhìn nó lúc mà nó cháy nó nhìn đen đen mình không thích mọi người ạ mình thích để bên ớt bên trong thôi gà bắt đầu nó vàng rồi rồi mọi người xíu nữa cái phần da của nó sẽ tét ra rồi cái cái này nó sẽ thấm ở trong thịt mọi người đây mình quay sơ sơ thôi xong xíu nữa chờ cho nào cái da nó tét ra mình sẽ bôi lần nữa à. <laughs> rồi ok này để tí nữa tí nữa khi mà phần thịt nó bắt đầu phần da của nó bắt đầu tét ra mình sẽ bôi lên lần nữa mọi người sao đi lái xe đi em không từ từ vậy nó, nó nhanh chín hơn đây là sau khoảng à, một tiếng rồi mọi người nó <laughs> một tiếng rồi mà mình thấy chưa có gì hết nên mình hạ cái cây thấp thấp xuống một tí thì da bắt đầu nó khô rồi bây giờ mình sẽ quét một lớp nữa mọi người nha đấy cái phần da chỗ này bắt đầu nó đổi màu à, màu hơi xám xám rồi nè mọi người do nãy mình để cao quá mà mình nghĩ là cũng không cao lắm đâu lắm đâu mình để nó từ từ nó cũng chín thôi <laughs> vì sợ mấy, mấy em nhỏ này <laughs> sợ mấy em nhỏ này chơi lâu nên thôi mình hạ thấp xuống tí mọi người hạ thấp xuống thì bắt đầu là da bắt đầu đổi màu rồi này à. lật lật lật lật qua bên này bên này nữa à, bên này nữa cái phần tỏi của mình còn nãy giờ nó đâu nó, nó, đâu có rớt xuống đâu mọi người xem ra là mình xe nhỏ này nó không bị rớt mọi người ạ đi đi đi đừng có quay nữa gần 2 tiếng rồi tiếng chắc tiếng này chứ bên trong nữa ồ ờ, mua rồi cái đuôi nữa chín rồi chín rồi chín rồi qua coi bên kia nữa coi <laughs> nãy giờ thay phiên thay phiên nhau quay mọi người ạ mua này này thấy không vàng cứng còn cái cổ này nhờ mấy em nhỏ này quay liên tục nên cái da nó không bị cháy đâu mọi người nếu mà mình để cao như hồi nãy thì thì da nó, nó vàng nó không bị cháy vậy đâu nhưng mà nó hơi lâu chín hơn Mua ghê hả? Ui, mía khó luôn nè mọi người Ui giời uhm. Đừng lấy bộ cái tiêu ớt đây Để uhm, Mía cũng ngon nè các bạn ơi Bộ ớt, bộ ớt vào đây nè Đây là muối tiêu mọi người Ha ha ha ừ, mì thơm quá ở chăng đấy đấy không có khô thế nào luôn Ui em ngồi qua đây, cho tổng em, em à mấy đứa đó chưa chưa đây là thành quả hai tiếng rồi mọi người ạ à. hai tiếng đi quay đây mấy em này ờ lấy miếng miếng đi lấy miếng đi lấy miếng đi mình sẽ thưởng thức cái phao câu của mình mọi người nha từ nha uhm. ngọt quá mọi người ạ uhm. quay quay ăn nào <laughs> cho mọi người thấy rồi đó thôi nha ừ. ăn dưa leo nha mọi người ngon không? cái muối em để tất cả mọi người đi rồi mọi người cơm cơm bùi mật ong cơ cái này mà mật ong rừng nữa là ngon nữa mọi người Ủa chừng nào mà rừng không không có, có nhà mà mẹ đưa mà ông ờ, nuôi đây là cái đây là cái phần ờ, phần gì của chỗ này là chỗ ngon là cái ngon cái da lắm quá da nó ngọt nếu mình để lên cao như lúc ban đầu thì nó cũng sẽ chín nhưng mà lâu hơn chắc phải đợi cỡ nửa tiếng một tiếng nữa mới ăn được nhưng mà da nó không bị khô mọi người ạ ba bốn tiếng cái này cái này da da cũng được chứ không khô lắm không mía mía rút trong bụng ra ba kg mía thơm mùi tỏi luôn có mùi tỏi luôn bye bye mọi người nha à, mọi người ủng hộ mình một like một đăng ký để mình gửi tới mọi người những món ăn ngon hơn mọi người nha bye bye, bye, bye.